Welcome chua ốc ngố channel <laughs> Thì á, anh em cứ chê cái clip kia ngắn quá Xem không đã Thì á, mình cũng không có làm kịp uh, kịch bản cho clip khác đâu Chúng ta hôm nay sẽ đến với một chuyên mục khác và mới Đó chính là trải nghiệm 3 cấp độ Như là mì cay cấp độ 7 gì đó mọi người Thì bây giờ mình sẽ có à, cấp độ 1, 2, 3 mình sẽ tăng dần dần dần lên đây như màn hình các bạn cũng đã thấy đó có 3 video và theo từng cấp độ bây giờ chúng ta sẽ đến với cấp độ đầu tiên vừa nhìn vào video thì mình không biết đây là gì có lẽ là đây là một cái màn nhung hay là một cái gì đó mình không biết được rồi chúng ta sẽ bắt đầu với à, cấp độ 1 à vừa vô tôi nghe tiếng của nhân vật khá là quen trong kênh của mình đó chính là Siri Test rồi coi như thế nào nha ôi ôi anh em ơi thấy nó ảo diệu không kiểu giống như là anh em nhìn kỹ nè cái phần đầu á thì nó rất là mờ mờ ảo ảo và cái phần tai rất là nét à, có lẽ là đây là bị ờ, chứng ờ, teo cơ teo cơ chim ở nhầm cái teo cơ tai nên là tay nó rất là kỳ lạ còn cái mình kiểu mà mình một nẻo đầu nẻo cái mỏ này hơi giống mỏ dịch nha thì đó giống mỏ dịch kênh của tôi đấy rồi ôi cấp độ 1 đúng là cấp độ 1 thiệt mọi người à rồi xong đi qua lương ôi lại nữa à hôm nay mà soạn kịch bản uh, sở thích cho tôi xem này à không sao mà lần này thì ờ, chúng ta xem thì có một không gian xanh cũng ok và à, thanh niên uh, siren head hay là sigit head gì đó cũng được à, đầu còi cũng được à, bị à, bay lắc mọi người anh em thấy à, có một cái hiện tượng bay lắc nhẹ đây cho anh em xem kỹ nhá đó là vừa mới tỉnh xong kiểu mà xỉn sau sau một đêm ấy rồi bắt đầu là loạn choạng này đấy ôi mẹ tao say quá mày ơi đêm qua làm quá chén <laughs> Wow Ui ui ui Cái này Ui Trọng thực thế Ui Mình bấm đứng dừng ngay lập tức luôn mẹ Vừa đập vô mặt mình một cái là mẹ Trong thực dữ dội luôn ấy Trong ba clip thì đây là clip thực nhất Mình thấy rất là sắc Wow Ôi. Rồi, vậy là chúng ta đã vượt qua cấp độ 1. Ô, cấp độ 1 dễ quá mọi người kiểu giống như là cỡ ngựa bắn hoa xem hoa vậy đó cũng khá là đơn giản à, anh em á à, mình xin nói trước như thế này cái clip này á là người ta làm nó là một tác phẩm nghệ thuật các bạn đừng có hỏi tôi là nó có thật hay không nữa tôi đang nỉ với bạn luôn á nó giống như một bộ phim ma một bộ chuyện ma thôi rồi chúng ta sẽ đến với cấp độ 2 nhá. cấp độ 2 của chúng ta thì vừa vô á, là chắc chắn là không phải uh, Siren Head uh, mà đây là một camera được ghi vào 2013 đó, vào lúc 10 giờ tối. Ê, chúng ta xem có chuyện gì xảy ra nha. Đây, phát. Bắt đầu đang quay. Ôi, nhạc hơi bị uh, kinh dị đấy. Mình vẫn chưa thấy gì xảy ra hết. Ờ... Hô anh em ạ <laughs> Không có gì chưa chưa có gì hết Chưa có gì hết anh em ạ à anh em nào hết hồn để lại một like một subscribe cho mình nhé và comment mình biết anh em có hết hồn hay không <laughs> rồi ờ, à, à đây, đây mình đã thấy một bóng dáng ai đó vừa qua, qua nơi đây ở một con ma mini rồi để mình cho anh em cho mình tua lại nhẹ nhé à, theo mình nó hơi vô lý vì ờ, con ma nó bước tới gần mà nó không không to ra mọi người nó vẫn kích thước nó vẫn như vậy thì chắc chắn clip này là có tham gia bởi ờ, chỉnh sửa rồi nhưng mà chỉnh sửa không cân đói nữa thôi chúng ta nét clip thôi quay à, mình ua ui ua <laughs> mình bấm đứng trước khi ờ, video bắt đầu nhưng mà mình đã thấy ờ, một cái tay thò lên và mái tóc dài và áo trắng rồi à, theo mình dự đoán đây là trường học và một cái gì đó nó sẽ xảy ra có lẽ là cô gái này sẽ đứng nhảy lên múa quạt ờ oh, ok let's go khoan không có âm thanh gì hết ôi ôi ôi ui cái này làm nổi da gà anh em ôi what the fuck Ui, đúng là cấp độ 2 có khác mọi người ạ. À. Mà đúng là sọn, sọn được cái này chất chơi đấy. Ui, ui, ui, ui. Thật ra giờ này tôi đang ngồi là ghĩa sành vào lúc uh, à, 10 giờ tối mọi người. Thì uh, bỗng nhiên có em nào đó mẹ leo lên cái hành lang can. Tại vì tôi ngồi ngoài lan can mà. Có em nào đó leo y chang vậy ngoài lan can leo lên phòng tôi chết. ui, Ôi. Nhưng mà em gái từ nhỏ nè à. cũng cũng hơi đáng sợ đấy nhưng mà mình biết đây là người chắc chắn đây là người rồi nè đây hỏi nè quay xong chưa mày quay xong chưa tắt đi nha ờ nhưng mà vấn đề làm sao làm được cái này ấy mình thắc mắc thật sự luôn ấy khá là hay tại vì á, nếu một khi đã là ma á, không cần leo đâu nó bay lên luôn mà còn một định lực khác nữa có thể đó là quỷ đấy nhưng mà nếu mà là quỷ mục đích leo lên chảnh rồi chứ không phải không phải là đi bò đâu chắc chắn là clip khá là hay à, một đội đang chơi đánh bóng chuyền vào lúc 9 giờ 21 wow đi đánh bóng chuyền vào lúc khuya á rồi ờ, mình coi có có gì xảy ra không có bóng mà có hiện tượng uh, paranormal à ok nó khoanh cái anh đó là ổng chạy ra ngoài lụm trái banh rồi sao nữa rồi không chạy về luôn hả có không khi nào không chạy về luôn không rồi héo ôi à, trái banh bây giờ trái banh bây giờ rồi ôi ôi ôi khoan khoan khoan khoan mọi người thấy gì không cái bóng của ổng đâu what the fuck Nani? Ui, nổi hết da gà mọi người à Ôi, cái bóng của ông đâu? Nani the fuck? đây, Nè mình xem kỹ này Ồ oh. Holy shit ui cái đèn bị tắt nữa chứ Rồi chỉnh qua Night Vision Ờ uh, đây anh em phóng to ra nè coi kỹ nè đây lúc này ổng vẫn có cái bóng nha đây đấy vẫn đang chạy ơi nếu chị chị vô cái bóng lúc này holy shit Ủa, ổng quay về là mắc cái bóng ủa liệu chị gì xảy ra ta ờ theo tôi nhớ trong uh, Naruto <laughs> có một người có thể bắt bóng được đúng không chắc là đắc tội với một ai đó trong Naruto rồi cho nên là thực bắt bóng rồi đấy sợ chưa cái clip này mình làm rồi mình nổi da gà thật sự mọi người ạ à. Vậy là chắc cấp độ 3 còn dữ nữa Cấp độ 2 thôi mình đã ờ, bắt đầu gợn da gà rồi Rồi đây là một camera của ờ, các tòa nhà Ồ, một tòa nhà hay mấy tòa nhà mình không biết nữa nhưng mà mình thấy bốn cái camera ở bốn chỗ khác nhau à ok mình nhìn mấy anh này hơi giống châu á một tí và có một chị đang đi lên thang máy ở ờ, camera ở góc bên phải ở dưới và một chị ờ, đang đi ở trên bên tay phải luôn à, chị gì xảy ra đây what khoáng ủa gì á không biết là nếu có tua lại không còn nếu mà nó tự tua lại thì sẽ tự động chứ mình không cần tua không cần tua bằng tay đâu vì mấy cái clip này thường là mình không có coi trước để tránh cái trường hợp ấy ôi à đây relay nè tại vì thường á là clip này nó sẽ có relay anh em yên tâm đi nhá đây chúng ta sẽ relay à, à người nhật mọi người ạ à. khi khi cơ bản đến kênh đi hỏi tôi vào rồi <laughs> ô bà đi xuyên tường cái bà tay phải ở trên đi bà đi xuyên tường mọi người ạ đây để mình tua tới khúc gõ gõ đây, đây đúng rồi đúng rồi đúng rồi đây chúng ta có thể à, xem chị gái à, có hai hòn da dạ, ấy nhầm chị này chắc chắn là không có hai hòn rồi uh, theo mình dự đoán ông ta cũng đang nói về cái vấn đề đó, đó là một bức tường kính kiểu mà bức tường ờ, không có khe không có gì hết nhưng mà bả đi xuyên tường luôn đó Ui, quay chậm lên nè mọi người Ồ. Rồi, vậy chúng ta đã qua hai cấp độ và cấp độ cuối cùng mình mong là sẽ uh, giúp mình uh, sợ hơn nữa thì xem bên kia soạn như thế nào. Let's go à, à, Mình đúng rồi liếu không gì ta Mọi người đợi tí mình thấy cái gì đó nó sai sai mọi người à Ở cấp 3 mà Đúng mà What the heck Mình đang thấy gì đây Ok chúng ta thử xem nhá cái nhạc này mình sợ bản quyền quá Cấp ba của tôi Holy shit Ôi Đây là về cấp 3 sao Ôi Ôi Đú tiktok nữa mọi người à Mình xin tắt tiếng clip để tránh trường hợp bản quyền nhé Ôi cả năm sai luôn Holy uh, sau khi uh, mình xem xong ba cấp độ thì mình đáng sợ nhất là cấp độ 3 đúng thiệt những bạn đã nói đúng cấp độ 3 là cấp độ đáng sợ nhất <laughs> vậy thôi clip tới đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã xem mọi người ơi hãy giúp đỡ ốc chỉ cần mọi người bỏ ra 30 giây thôi bấm sub cho kênh nếu anh em có lòng tốt hơn nữa thì anh em có thể xem một quảng cáo trong kênh để ốc được thêm một miếng tiền để có động lực làm clip nhiều hơn nữa vậy thôi tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ và ngày mai chắc có lẽ là đầu tuần rồi anh em nào đi học thì đi học hay đi thi thì anh em đi thi tốt nha cho xong đi rồi nghỉ hè còn anh em nào mà nghỉ hè rồi á thì nhớ ủng hộ ốc mạnh mẽ nha bye bye mọi người